Xin chào tất cả anh em nhé Chào mừng anh em quay trở lại với xem cái bóng là có tiền của mình à, Cũng lâu rồi Mình uh, có cũng uh, chưa lên những cái trận bóng cỏ cho anh em Thì ngày hôm nay mình sẽ lên uh, một số những trận bóng cỏ Để cho anh em chúng ta có thể theo dõi cũng như là uh, Chơi kiếm uh, ly cà phê hay là bắt phở uh, Để uh, buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với ngoại anh em nhé uh, đầu chiều ngày hôm nay thì mình có lên cho anh em trận đấu giữa Leeds United và Fulham rồi thì anh em nào mà chưa biết đi kèo nào cũng như là chưa biết nằm đội nào thì anh em có thể xem lại video uh, mình ờ, nhận định cũng như là soi kèo trận uh, Leeds United và Fulham nhá và đặc biệt là buổi tối ngày hôm nay sẽ còn rất nhiều những trận đấu nữa của ngoại anh có đến tận uh, 5 trận đấu vào buổi tối ngày hôm nay và trận đấu mình nghĩ là hai cái trận đấu mà đặc biệt rất rất nhiều anh em chúng ta có chúng ta quan tâm đó là trận đấu giữa Arsenal và Southampton cũng như là trận đấu giữa Tottenham và Newcastle. À, thôi thì để sau đi nhá. Mình uh, chúng ta sẽ đi đến với uh, những cái trận bóng cỏ chiều ngày hôm nay đi. Đây, có 3 trận bóng cỏ ở cái giải V-League, à, trận đấu giữa BKMX Bình Dương và Hồng Lĩnh cũng như là trận đấu giữa Hải Phòng FC và Hà Nội. À, trận đấu giữa Hải Phòng FC và Hà Nội à, thì cách chúng ta chỉ còn à, một tiếng rưỡi nữa thôi thôi thì cũng làm nhanh cho anh em để anh em chúng ta có thể vào kèo này hiện tại thì uh, cả uh, xin lỗi anh em là trận đấu giữa Hải Phòng Hải Phòng Hà Nội ấy. Bình Dương thì chắc là để sau hoặc là mình sẽ làm luôn trong cùng ờ, một cái video này nhá à, trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội trước thì hiện tại thì Hải Phòng đang là đội bóng xếp đầu bảng xếp hạng còn à, Hải Phòng thì à, xếp thứ ba và hai đội bóng này đang có một cái phong độ khá là tốt à, Hải Phòng thì họ đang có một phong độ đó là 5 trận đấu gần đây nhất họ bất bại còn đối với Hà Nội thì à, họ có 3 trận đấu gần đây nhất là họ à, giành à, chiến thắng tuyệt đối anh em à, so sánh một chút về những cái uh, trận đấu vừa qua của Hải Phòng uh, thật sự mà nói thì uh, Hải Phòng thì họ không có lịch thi đấu dày như là Hà Nội vì Hà Nội còn có đá ở cái cúp uh, Việt Nam Cúp nữa đấy Thế vậy nên là Hà Nội uh, họ cũng phải chia đội hình ra để có thể thi đấu ở những cái giải đấu khác nữa anh em à, Về cái lịch sử thi đấu của cả hai đội Thì cả Hải Phòng cũng như là Hà Nội thì uh, trong 3 trận đấu gặp nhau gần đây nhất thì Hà Nội đang chiếm ưu thế với hai trận đấu ở năm ngoái V-League thì họ đều giành chiến thắng với tỷ số là 2-0 cũng như là 2-1 và một trận hòa đấy là trận hòa đá giao hữu thôi anh em. Chúng ta không cần để tâm đến quá nhiều đến trận hòa. Tuy nhiên thì ờ, ở những cái trận đấu uh, ở giải V-League thì vẫn đang nghiêng về Hà Nội anh em nhá. Hiện tại thì cái kèo handicap đang là Hà Nội chấp Hải Phòng uh, ờ, 0.5. Đây. Hà Nội đã chấp Hải Phòng 0.5 cũng như là cái tài 2.5 anh em. Ờ, với phong độ hiện tại thì mình không nghĩ rằng anh em chúng ta có thể đi cái kèo à, chấp ngay từ đầu Đó, mà chúng ta có thể đặt niềm tin vào cái kèo đó là cái kèo tài cả trận 2.5 anh em nhé Kèo tài cả trận 2.5 Đấy, rồi uh, tiếp đến đó là trận đấu giữa BKMX Bình Dương và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Trận đấu giữa BKMX Bình Dương và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh anh em Hiện tại thì BKMX Bình Dương đang xếp thứ 8 Còn Hồng Lĩnh ờ, Hà Tĩnh thì đang xếp thứ 12 Gần áp chót bảng xếp hạng Và nói về cái phong độ thì uh, như BKMX Bình Dương có nhỉnh hơn một chút Khi mà trong năm trận đấu gần đây nhất thì họ có đã có một chiến thắng Còn uh, uh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong năm trận đấu gần đây nhất họ chưa nếm được cái mùi chiến thắng và chúng ta sẽ so sánh một chút về lịch sử thi đấu của cả hai đội uh, trong 4 trận đấu gần đây nhất thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều là đội bóng chiếm ưu thế khi mà có hai chiến thắng cũng như là hai trận hòa. Đấy, và hai trận thắng này là đều ở nằm trên sân của Hà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh anh em nhá. Tuy nhiên thì trận đấu này thì được đá ở trên sân BKMX Bình Dương. Đấy. Và sau 19 vòng đấu thì ờ, BKMX Bình Dương ghi được 24 bàn để thủng lưới 31 bàn, còn Hà Tĩnh uh, thì họ ghi được 20 bàn và thì chỉ để thủng lưới 26 bàn thôi đây cũng là hai cái đội bóng mà có uh, cái hiệu số thấp nhất ở uh, V-League năm nay và để thủng lưới nhiều nhất để thủng lưới nhiều nhất đó là BKMX Bình Dương chuyển qua một chút về kèo hiện tại thì BKMX Bình Dương đang uh, có cái mã kèo chấp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là 0.5 và cái tài là 2.75 uh, mình uh, với những gì với số liệu mà chúng ta được xem về từ quá khứ cho đến những gì mà BKMX Bình Dương và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thể hiện thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu cũng khá là căng cũng như là BKMX Bình Dương đang có ờ, một ờ, một cái hàng phòng thủ kém nhất của V-League rồi đó vì vậy nên là với cái việc mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có bàn thắng ờ, khi đối đầu với BKMX Bình Dương là một điều dễ hiểu anh em và hiện tại đang là có cái kèo chấp BKMX Bình Dương chấp 0.5 thì mình nghĩ anh em chúng ta có thể đi cái quay đi cái kèo đó là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được chấp 0.5 được anh em nhé Và mình sẽ nốt lại cho anh em hai cái mã kèo mà anh em chúng ta có thể đầu tư trong cái trận đấu này. Đây, thứ nhất là trận BKMX Bình Dương thì chúng ta sẽ đi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh anh em. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh anh em nhé Hồng Lĩnh Hà Tĩnh uh, uh, được chấp 0.5 cả trận cũng như là cái kèo tài ở cái trận à, thành phố Hồ Chí Minh với à, Hải Phòng với à, Hà Nội anh em này đây Hải Phòng à, với Hà Nội anh em nhé Hà Nội thì anh em chúng ta đi cái tài cái tài à, hiện tại đang là 2.5 tài 2.5 anh em nhé đấy đây sẽ là hai cái mã kèo mà mình sẽ gợi ý cho anh em đi ở hai cái trận đấu này còn tất nhiên rằng là đối với mình ấy thì khi nào bóng lăn thì mới chơi là chính xác nhất nên là anh em nào mà thật sự muốn ờ, đầu tư bóng đá cũng như là muốn kiếm uh, ly cà phê hay là kiếm vốn để buổi tối ngày hôm nay chơi ngoại ngành thì anh em có thể liên hệ với mình qua Zalo cũng như là Telegram còn uh, một tiếng rưỡi nữa cho hai cái trận đấu này cũng như là uh, trận đấu giữa Hà Nội, à, Sông Lam Nghệ An và Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào à, lúc à, ờ, 7 giờ 15 buổi tối ngày hôm nay. Đấy, đây là ba cái trận đấu mà anh em chúng ta có thể kiếm được vốn và để buổi tối đến tận à, đến 8 giờ thì sẽ là những cái luật à, trận đấu của ngoại anh em nhá. Đấy. Thì à, không phải nói nhiều đúng không? Anh em nào mà thật sự